và ôm lấy anh dịu dàng để từ nay không cho anh ngày nào xa em ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười thì em sẽ chẳng muốn nước mơ gì hơn